người dân thiếu đói bị làm khó khi xin hỗ trợ của nhà nước. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh mới đây thông báo đã tung ra hai gói hỗ trợ COVID trong 2 tháng 7 và 8 2021, bao gồm tiền mặt cũng như nhu yếu phẩm cho lao động tự do mất việc làm, người nghèo và cận nghèo trong thành phố. Với gói hỗ trợ lần 2, lãnh đạo thành phố hứa hẹn rằng lao động nghèo ai có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh thì đều được hỗ trợ không phân biệt tạm trú hay thường trú viện lý do để không trợ cấp. Trên Facebook, một nhóm có tên những người chưa nhận được trợ cấp COVID với gần 8.000 thành viên tham gia, trong đó có rất nhiều người phản ánh rằng mình là lao động tự do, thất nghiệp do Covid và đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn chưa nhận được một đồng nào do chính phủ trợ cấp. Và tất cả những người lao động mà Đài Á Châu Tự do phỏng vấn sau đây đều xác nhận cho đến ngày 19 tháng 8 họ chưa nhận được tiền từ các gói hỗ trợ trên vì nhiều lý do khác nhau. Ông Tài làm nghề phục vụ quán ăn ở Bình Chánh cho biết ông không nhận được tiền hỗ trợ dù đã nộp đơn, giấy tờ lên phường chờ xác minh. Cán bộ địa phương nói với ông Tài là phường bốc hồ sơ ngẫu nhiên, nên có người nhận được hỗ trợ, người thì không. Ai trúng thì được nhận tiền, còn lại thì chờ đợt sau. Không, chưa nhận được một cái gì luôn. Có hỏi, có làm giấy tờ, cũng đã có xác minh giấy tờ nộp rồi nhưng mà cũng im ru không nghe nói năng gì tới. Họ nói là bây giờ muốn gì thì lên trên xã trên phường hỏi chứ không biết gì hết. Có người nhận được, có người không nhận được, người ta thắc mắc thì nó nói là giờ trên phường xã bốc hồ sơ ngẫu nhiên. Người nào bốc trúng được thì được trước, còn người nào chưa bốc tới thì phải chờ, chứ nó không biết gì hết trơn. Ông Nghiêm trước dịch chạy xe ba gác mướn ở nhà bè cũng không được hỗ trợ từ chính phủ, lý do là cấp trên chưa rót tiền xuống. Không nhận được cái gì hết, từ đầu mùa tới giờ nhận được hai bịch rau với lại 10 kg gạo. Mình hỏi người quen biết trên xã về tiền hỗ trợ thì người ta nói rằng mình chạy xe ba gác này là nhà nước cấm nên là không có. Hai tháng này là không đi làm được lấy đâu mà có tiền. Tổng cộng tiền nhà trọ, tiền điện nước là hơn 3 triệu một tháng. Bây giờ khi nào người ta ném đồ ra sân thì mình đi thôi. Có lần phản ảnh 1022 Tổng đài hỗ trợ trong mùa dịch thì nói có gọi về cho địa phương, bên địa phương xác nhận rồi gọi cho tôi hỏi một hồi rồi nói chốt lại là tiền chưa về. Ông Hải, nhà ở Hóc Môn chia sẻ Ông và vợ buôn bán tự do phải nuôi hai con nhỏ, nhưng đã mất việc 3 tháng rồi. Cách đây vài hôm, ông Hải có nhắn tin xin quà trên Zalo thì được ủy ban xã cho 5 kg gạo nhưng không có tiền. Có nhận được 5 kg gạo với mì nhưng mà tiền thì chưa có, mình không nhận được một triệu rưỡi. Mình có nghe hỗ trợ thì mình làm đơn nhưng mà không thấy. Có thì mình mừng, không có thì thôi chứ bây giờ biết làm sao chị Dương ở Bình Chánh là trợ giảng cho một trung tâm tiếng Anh. Có bố làm nghề hớt tóc, còn mẹ bán quán cà phê nhỏ. Cả ba đều mất việc mấy tháng nay nhưng không có tiền hỗ trợ. Vì nhà mất việc nhưng không được xếp vào hộ nghèo. Nhà em cũng không được hỗ trợ, ba mẹ cũng không được hỗ trợ gì hết. Cũng là nằm trong diện lao động tự do nhưng mà nó tinh vi lắm, nó không cho mình lãnh. Lúc mình hỏi là nhà em có được lãnh không thì nó bảo là nhà mày đâu có nghèo đâu mà đòi. Cuối tháng 7, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố 6 đường dây nóng để giải đáp các thắc mắc liên quan đến gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng. Phóng viên RFA nhiều lần gọi đến số 0911151166. Số này phụ trách về các chính sách hỗ trợ lao động bị mất việc và lao động tự do nhưng không có ai nghe máy. Ngày 10 tháng 8, mạng báo Lao động dẫn lời Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Minh Tấn lý giải về việc có nhiều người lao động phản ánh không nhận được hỗ trợ vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là người lao động không cư trú hợp pháp trong thành phố. Thứ hai là người lao động không có thu nhập thấp hơn 4 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm 15 tháng 8 phát biểu rằng người đang cư ngụ tại thành phố không phân biệt thành phần nào ở đâu, chỉ cần khó khăn, thiếu thốn thì thành phố giúp đỡ vô điều kiện. Chính quyền các cấp đùn đẩy trách nhiệm, không nhận được tiền từ các gói hỗ trợ bà Dương và ông Tài chủ động đến hỏi tổ trưởng dân phố nơi mình sinh sống thì được yêu cầu lên phường mà hỏi – ở khu phố chỉ có nhiệm vụ lập danh sách, lên phường xã thì được chỉ lên quận, lên quận thì họ cho số tổng đài hỗ trợ mùa dịch 1022. Khi gọi vào đây chất vấn về gói hỗ trợ thì nhân viên trực máy hứa rằng sẽ ghi nhận thông tin và chuyển lại về phường xã. Bà Dương kể với RFA, nó hứa lèo hứa xuông. Nó cho số điện thoại gọi lên cũng không giải quyết được gì. Nó kêu là cấp trên giải quyết, nó không biết gì hết. Gọi điện lên trên đó hỏi thì nó nói là cấp trên đó nữa chưa giải quyết. Nói chung là cứ đưa cấp trên ra để đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng họ vẫn không giải quyết. Ông Tài nói, ở đây mình gặp trực tiếp tổ trưởng để hỏi thì tổ trưởng thì tổ trưởng nạt ngang nạt dọc, nói là mốt có gì thì đi lên trên phường trên xã mà hỏi. Khi mà mình gọi điện lên trên phường trên xã hỏi thì nó đá lên quận, khi mình điện lên quận thì nó kêu mình điện qua 1022 là tổng đài chăm sóc những người khó khăn mùa Covid này. Khi mà mình điện lên 1022 thì nó nói là nó sẽ ghi nhận ý kiến của mình rồi chuyển lại về địa phương. Chuyển sao không biết nhưng cũng không thấy ai gọi, không thấy ai xác minh gì hết. Ở đây gọi cả chục lần nhưng nó nói chỉ ghi nhận được 3 lần chứ nó không ghi nhận thêm lần thứ tư. Nó đều nói là sẽ gửi về địa phương thì địa phương cũng im ru thôi à đe dọa người lên tiếng trên mạng xã hội. Trong nhóm những người chưa nhận được trợ cấp COVID, có một người yêu cầu được giấu tên đăng status có nội dung là nếu đến ngày 20 tháng 8 mà chưa nhận được tiền hỗ trợ thì sẽ lên trụ sở chính quyền địa phương biểu tình, đồng thời kêu gọi mọi người cùng tham gia với mình. Ngay sau đó, ông này bị công an mời làm việc, yêu cầu xóa bài và viết cam kết sẽ không đi biểu tình, nếu không sẽ bị phạt. Em cũng có bị mời lên rồi, Họ bắt em viết giấy cam kết, bắt em nói là đăng tin không đúng sự thật. Họ nói là em do hoàn cảnh khó khăn cho nên lần này chỉ cảnh cáo, nhắc nhở, còn nếu tái phạm nữa thì sẽ phạt hành chính. Người này nói với RFA rằng ông đã bị mất việc từ tháng 5 tới giờ, đói mà cũng không có tiền đóng trọ. Mấy tháng nay, sống chủ yếu nhờ mạnh thường quân cho quà, chứ chính phủ cũng không hỗ trợ được gì hết. Bà Dung làm công nhân ở Đồng Nai nhưng cũng phải nghỉ việc do dịch. Bà nói hồi đầu tháng 8 có lên Zalo xin thuốc men cho ba mẹ già trên 80 tuổi. Bốn ngày sau đó, ông tổ trưởng nơi bà sinh sống dẫn theo ba người đàn ông khác xuống xông vô nhà bà Dung lúc 9 giờ tối để chửi bới, đe dọa bà Dung vì đã lên mạng xã hội xin thuốc, bà Dung kể. Ông trưởng ấp kéo thêm ba người nữa, cỡ 8 giờ rưỡi tối rồi mà la mắng chửi, bắt lỗi là tại sao lại đăng lên Zalo. Ảnh nói là nếu không xin lỗi về cái bài Zalo đó thì anh sẽ mời cả gia đình em lên xã làm việc. Em thiệt là bức xúc luôn, trong khi giãn cách nữa mà ảnh vô nhà em chửi như vậy đó về hai gói hỗ trợ an sinh xã hội mùa Covid của thành phố Hồ Chí Minh, theo báo chí nhà nước, đã có gần 334.200 người, tương đương 100% số người lao động tự do trong thành phố đã nhận hỗ trợ lần 1 vào tháng 7 năm 2021, mỗi người 1 triệu rưỡi đồng mỗi tháng. Tổng chi đợt 1 là 501 tỷ đồng. Trong đợt hỗ trợ lần 2, tính từ ngày 2 tháng 8, ngoài số lao động phổ thông đã nhận được tiền trong đợt 1,